Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Việt Nam đối mặt với viễn cảnh chưa thoát nghèo thì dân số đã già. Tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao, trong khi thu nhập bình quân đầu người lại không gia tăng ở mức tương xứng. Điều này khiến cho viễn cảnh chưa giàu đã già trở nên thật hơn bao giờ hết. Ngày 17 tháng 8, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức cuộc hội đàm về vấn đề già hóa dân số ở Việt Nam do tiến sĩ Giang Thanh Long từ Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trình bày. Hiện số lượng người trên 60 tuổi ở Việt Nam là hơn 11 triệu trong tổng số 97 triệu dân và đang trên già gia tăng. Theo dự kiến thì đến năm 2036, Việt Nam sẽ chạm đến ngưỡng dân số già. Việc dân số già hóa, theo tiến sĩ Giang Thanh Long, là vì hai lý do chính, bao gồm tỷ lệ sinh giảm và gia tăng tuổi thọ. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ sinh ở Việt Nam đã giảm gần một nửa trong khoảng 30 năm qua, từ việc trung bình một phụ nữ sinh gần 4 con ở thời điểm năm 1989 xuống còn chỉ 2 con vào năm 2019. Về mặt tuổi thọ, dân số Việt Nam có tuổi thọ trung bình là 74 tuổi, cao hơn mức tuổi thọ trung bình của thế giới là 72 tuổi. Theo tiến sĩ Giang Thanh Long, thì với tình hình dân số già hóa như hiện nay, sẽ nảy sinh nhiều thách thức cho nền kinh tế xã hội. Ở thời điểm năm 2018, tính theo chỉ số sức mua tương đương thì Việt Nam thuộc nước có thu nhập trung bình thấp. Những người trên 65 tuổi đã chiếm hơn 7%. Vậy nên nếu tiếp tục đà này thì chúng ta sẽ già trước khi giàu. Già hóa dân số đe dọa các quốc gia đang phát triển như Việt Nam ở nhiều khía cạnh, trong đó có việc thiếu hụt lực lượng lao động, sụt giảm năng suất, giá thành lao động gia tăng, giới hạn khả năng mở rộng của nền kinh tế và khiến cho năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế bị giảm thiểu. Cũng theo tiến sĩ Thanh Long, thì Việt Nam chỉ còn 15 năm trước khi đạt đến ngưỡng dân số già để tận dụng lực lượng lao động dồi dào nhằm phát triển kinh tế và đề ra các chính sách đối phó với hệ quả của việc dân số bị già hóa. Và 15 năm, theo ông Giang Thanh Long, là rất ngắn. Tăng năng suất lao động, tăng tỷ lệ sinh và kéo dài tuổi lao động là những biện pháp mà nhà nước Việt Nam đang phải thực hiện. Năng suất lao động, theo tiến sĩ Long, có vai trò là động lực chính để chuyển hóa sự thay đổi của cơ cấu dân số thành sự tăng trưởng về mặt kinh tế. Tuy nhiên, ông Long cũng cho rằng đà tăng năng suất lao động ở Việt Nam hiện nay vẫn còn quá chậm so với đòi hỏi của thực tế. Chính phủ Việt Nam gần đây cũng đã có những biện pháp nhằm thúc đẩy tỷ suất sinh. Tháng 4 năm 2020, Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 588 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tỷ lệ sinh ở các địa phương hiện còn đang ở mức thấp sẽ tăng 10%. Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương có tỷ lệ sinh thấp với mức 1,4 con trên mỗi phụ nữ, khiến cho ông Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thiện Nhân phải cảm thán rằng phụ nữ ở đây lười đẻ. Việt Nam cũng đã thông qua lộ trình kéo dài độ tuổi lao động, thông qua việc nâng mức tuổi nghỉ hưu, Cụ thể đến năm 2027, độ tuổi nghỉ hưu dành cho nam giới là 62 tuổi so với 60 tuổi như hiện nay. Đối với phụ nữ, hiện tuổi nghỉ hưu là 55, nhưng đến năm 2028 thì sẽ tăng lên thành 57 tuổi. Già hóa dân số, theo tiến sĩ Giang Thanh Long, cũng tạo ra gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội, trong đó có lương hưu và hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người già. Ông cho biết, chỉ có khoảng 10% số người già cho rằng họ có sức khỏe tốt, nhưng có tới 52% tự cho rằng tình trạng sức khỏe của họ là không tốt hoặc rất tệ. Nếu tình hình này tiếp diễn ở trong tương lai và khi chúng ta có nhiều người già hơn thì lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người già sẽ phải đối mặt với nhiều gánh nặng. Điều đó có nghĩa chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để giảm thiểu gánh nặng cho tương lai. Nếu chúng ta không làm gì cả hoặc không nỗ lực đủ chúng ta sẽ đối diện với những thách thức lớn về mặt ngân sách nhà nước. Theo dự tính, tỷ lệ người già ở Việt Nam mắc bệnh không truyền nhiễm là rất cao và nếu chúng ta không thay đổi gì về mặt chính sách thì trong tương lai chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Việc chăm sóc người già ở Việt Nam hiện nay, theo tiến sĩ Long, phần lớn được thực hiện bởi người thân trong gia đình và vấn đề lớn nhất là sự thiếu chuyên môn trong việc chăm sóc người già bị bệnh. Để giải quyết vấn đề này, Ông Long đề bạt là cần phải thúc đẩy hệ thống bác sĩ gia đình hoặc đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người già. Dịch bệnh do COVID-19 gây ra, theo tiến sĩ Giang Thanh Long, đã khiến nhiều lao động tuy còn trẻ nhưng đã rơi vào cảnh không còn khả năng tài chính để chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản. Ông Long cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho những người khác về nguy cơ của việc không có sự đảm bảo về tài chính. Do vậy, người trẻ cần phải tham gia các chương trình bảo hiểm hoặc quỹ hưu trí ngay từ bây giờ để khi về già hoặc khi gặp biến động về việc làm thì sẽ có sự bảo đảm. Hàng chục triệu người Việt trong nước sẽ không có lương hưu vào năm 2030. Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố vào năm 2019 cảnh báo sẽ có khoảng 16 triệu người Việt Nam có thể sẽ không có lương hưu vào năm 2030, trừ khi chính phủ có những chính sách hỗ trợ phù hợp còn theo báo cáo triển vọng dân số thế giới của Liên Hiệp Quốc được công bố cùng năm, dự báo 9 năm tới khu vực ASEAN sẽ có hơn 109 triệu người trên 60 tuổi, chiếm hơn 15% tổng dân số. Đến năm 2050, con số này được dự báo sẽ tăng lên 176 triệu, chiếm hơn 22% tổng dân số của khối ASEAN. Báo Nhà nước dẫn nhận định của Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính Giáo sư Nguyễn Hữu Trí rằng con số 16 triệu người mà ILO dự báo là cho năm 2030, tức những người hiện nay đang ở độ tuổi 45 đến 50. Thực tế có rất nhiều người ở độ tuổi trẻ hơn đang thất nghiệp, không có điều kiện đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tính cả những người này thì đến năm 2030 và cả những năm sau đó, số người không có lương hưu ở Việt Nam sẽ cao hơn nhiều. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói với AFA về vấn đề này. Từ trước đến nay thì không phải ai cũng có lương hưu. Trước đây chỉ những người làm nhà nước mới có lương hưu. Thời đó kinh tế còn bao cấp nên làm nhà nước là chính, làm tư nhân thì đời sống rất khó khăn. Nhưng làm tư nhân nếu có ký hợp đồng là có lương hưu về sau, vì theo luật người sử dụng lao động phải đóng an sinh xã hội cho người lao động theo một tỷ lệ nào đó. Còn một đội ngũ nữa cần nói đến đó là nông dân. Hiện nay tỷ lệ nông dân ở Việt Nam chiếm khoảng 60% dân số. Những người này họ không có lương hưu, nhưng hiện nay chính phủ đang có chương trình người nông dân cũng được đóng bảo hiểm xã hội. Nếu họ đóng thì họ cũng có lương hưu. Chương trình này mới và bây giờ mới được khuyến khích. Tôi nghĩ rằng để triển khai rộng chương trình này thì còn lâu vì nông dân chưa quen hình thức này. Theo đánh giá của một số người, cách trả lương hưu ở Việt Nam hiện không hợp lý, bởi người nghỉ hưu thường đồng hành với bệnh tật. Giáo sư Nguyễn Đình Cống về hưu được 20 năm, sau 50 năm làm việc, chia sẻ chuyện lương hưu với AFA. Lương hưu thì tùy, đối với những người lao động bình thường thì lương hưu hiện nay khoảng 3-4 triệu đồng một tháng, rất khó khăn. Còn với người lãnh 5-7 triệu thì vất vả nhưng cũng tạm được. Còn loại cao cấp như tôi thuộc hàng giáo sư tiến sĩ, 50 năm công tác thì lương hưu được khoảng 9 triệu cũng tạm đủ, cũng sống một cách vất vả. Nói tóm lại, cách trả lương hưu của Việt Nam theo tôi là chưa hợp lý, chưa thật công bằng. Tôi cũng đã đóng góp ý kiến, nhưng thôi, nói chung là nếu ai không có tiền dự trữ thì lương hưu là khó sống. Người già có hai loại lương, nếu ai trước đây có đi làm, có nộp bảo hiểm xã hội thì có lương hưu theo luật. Lương hưu không phải là an sinh xã hội. Còn loại thứ hai là người già nếu gặp khó khăn thì được hưởng một khoản an sinh xã hội. Khoản này ít thôi, chỉ khoảng 3-400 nghìn một tháng. Cô Tuyết hiện ở Sài Gòn có bà mẹ già trên 80 tuổi. Cho chúng tôi biết mẹ cô không có một khoản tiết kiệm nào, con cái lo mọi chi phí, tiền nhà nước cấp hàng tháng không đủ để ăn sáng, Em không mua bảo hiểm gì cho má hết mà được nhà nước cấp cho những người lớn tuổi từ 80 trở lên mỗi tháng được 270 ngàn. 270 ngàn thì không đủ để sống vì mỗi sáng ăn tiết kiệm lắm cũng hết 15 ngàn. Tức là một tháng hết 450 ngàn rồi, chưa tính ba bữa cơm trong ngày. Tết họ lì xì thêm một tháng và khi có bệnh hoạn hay nằm viện thì nhà nước chi trả 80%, mình chịu 20% kéo theo số người không có lương hưu tăng cao hiện nay, các nhà quản trị đất nước cũng đưa ra những giải pháp như chuẩn bị cho người cao tuổi không chỉ là lực lượng trí tuệ của cộng đồng mà còn tiếp tục là lực lượng sản xuất bằng cách kéo giãn tuổi nghỉ hưu. Giải pháp này bị cho là không tích cực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Hàng chục triệu người Việt trong nước sẽ không có lương hưu vào năm 2030. Từ thời báo chấm D